làm sao cao lành quê nhà nơi bắt đầu câu chuyện tình ta có ai quay về tháp mười quê ta lúa xanh ngát đông trời nước bao la hồng ngự kêu xa mà tình luôn mặn trò giam công thân thương mùa yêu đương ta hái sen hồng trên cánh đồng thấp người quê hương hát quê mình dương dân tình người đã đi xa về đây anh nghe tiếng ai hò trên cánh đồng miền quê ta đó về đây anh đồng tháp sen hồng cơn lũ về đông nước mênh mông đẹp làm sao cao lành quê 军情达。 nắng vàng tình nàng thôn quê xa biết ơi quay về về lại dung ai nhớ tân hồng qua lấp giò giam công thân thương mùa yêu đương ta hai sen hồng trên cánh đồng tháp mười quê hương mùa yêu đương ta hái sen hồng trên cánh đồng tháp mười quê